À, xin chào tất cả mọi người thì uh, tôi là Phương đến từ uh, kênh uh, bất động sản Phan Thiết đó. với kinh nghiệm hơn uh, 3 năm làm trong uh, phân khúc bất động sản bất động sản uh, nghỉ dưỡng và phân khúc uh, bất động sản đất nền ven biển tại uh, tỉnh Bình Thuận đó thì uh, đối với một người mà đi đầu tư bất động sản á, để đầu tư bất động sản thành công thì cần phải nắm vững thông tin tại cái thị trường mà anh chị à, định đầu tư đó về thông tin à, quy hoạch hạ tầng rồi thông tin à, phát triển của địa phương rồi thông tin về tất cả những cái dự án nổi bật đang triển khai tại địa phương đó thì hôm nay tôi sẽ làm một cái bài trình bày về có hai phần phần thứ nhất là tổng quan về thị trường tại Bình Thuận và phần thứ hai là đưa ra thông tin của một số dự án mà đã triển khai tại Bình Thuận trong 3 năm trở lại đây một số dự án tiêu biểu thì à, để đầu tiên thì tôi sẽ đi vào phần thứ nhất là tổng quan thị trường bất động sản tại Bình Thuận thì cái đầu tiên là cái đặc điểm về thời tiết đó cái ờ, thời tiết tại một cái địa phương cũng ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của thị trường bất động sản thì ờ, Bình Thuận là nằm trong một cái vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cần xích đạo đó nhiều nắng và gió Bình Thuận là tỉnh không có mùa đông và khô hạn nhất cả nước thì ờ, Bình Thuận là một cái tỉnh nằm vùng duyên hải Nam Trung Bộ đó giáp Biển Đông với dồi dào khoáng sản phía Bắc là giáp tỉnh Ninh Thuận phía Tây Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng đó phía Nam thì gặp tỉnh Đồng Nai về khoảng cách địa lý thì Bình Thuận tính từ trung tâm Phan Thiết đi vào tới uh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là đúng 200 km từ trung tâm Phan Thiết đi vào tới tỉnh Vũng Tàu tới thành phố Vũng Tàu là 150 km từ Phan Thiết ra thành phố Nha Trang là 240 km đó với cái đường bờ biển cực kỳ dài luôn Bình Thuận thì có đường bờ biển đến gần 200 km đó, với nhiều cái sự cồn cán có nhiều rất nhiều bãi tắm đẹp và đồi cát trắng hoang sơ khí hậu trong lành thì Bình Thuận nằm trong cái khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì trong đó Phan Thiết là thành phố trực thuộc tỉnh trung tâm chính trị kinh tế và văn hóa của tỉnh thì à, để nói về sự phát triển của bất động sản thì chúng ta không thể bỏ qua về sự phát triển của cái hạ tầng giao thông đó thì hiện tại Bình Thuận là một trong những cái tỉnh trọng điểm ở phía Nam mà được chính phủ rất là quan tâm để đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông đó thì à, những cái công trình hạ tầng giao thông tiêu biểu tại Bình Thuận mà chúng ta không thể bỏ qua thứ nhất là cảng quốc tế Vĩnh Tân nằm tại huyện Tuy Phong đây là một cái cảng quốc tế nước sâu lớn tại phía Nam đó khánh thành và đi vào hoạt động năm 2019 nằm ở huyện Tuy Phong đó, giáp danh giữa tỉnh Bình Thuận à, tỉnh Bình Thuận thứ hai là mà có một cái tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua tỉnh với chiều dài 160 km đã được khởi công thì cái tuyến cao tốc này đi từ dầu dây Phan Thiết đi ra tới Phan Thiết thì từ dầu dây ra Phan Thiết dầu dây Đồng Nai đi ra Phan Thiết và từ Phan Thiết đi ra Khánh Hòa thì hiện tại đã hiện tại thì năm 2020 ờ, vừa rồi thì có hai tuyến cao tốc đi qua tỉnh Bình Thuận cùng đồng thời khởi công và xây dựng đó là tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết và tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo đó thì toàn bộ là có 160 km tuyến cao tốc đi ngang qua tỉnh Bình Thuận thì à, dự kiến tuyến cao hai tuyến cao tốc này sẽ bàn giao và đưa vào thông xe vào năm 2022 đó ngoài ra thì quý 1 năm 2021 vừa rồi á, thì cảng hàng không Phan Thiết là một trong ba sân bay lớn nhất của miền Trung đã đưa vào thi công đó, hiện tại thì tập đoàn Đảng Đông đang thi công cái tuyến đường vào sân bay đó, và tỉnh cùng chủ trương đó, đẩy mạnh tiến độ để làm sao đó đưa vào hoạt động cái sân bay Phan Thiết này vào khoảng quý 4 năm 2022 thì uh, ngoài hai cái uh, ngoài những cái uh, hạ tầng mà trực tiếp của tỉnh Bình Thuận thì ở tỉnh Đồng Nai thì đó thì có sân ờ, bay quốc tế Long Thành cũng đang được khởi công năm vừa rồi thì ờ, dự kiến là năm 2025 thì hoàn thành giai đoạn 1 đón khoảng 25 triệu lượt khách thì từ sân bay ờ, Long Thành đi ra Phan Thiết nếu mà đi ra tới đúng Phan Thiết luôn thì mất khoảng 1,5 giờ di chuyển đó thì ờ, điều này sẽ tác động gián tiếp đến cái thị trường bất động sản tại Bình Thuận đặc biệt là đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản ven biển thì ờ, tôi sẽ đi qua một chút về các cái thông số của sân bay Phan Thiết để cho mọi người nắm thông tin thứ nhất đó là tổng mức đầu tư thì hơn 10.000 tỷ đồng thứ hai là cái quy mô thì 543 hecta. Đây là một cái cảng hàng không 4E với diện tích nhà ga là 19.200 m2 và dự kiến thì đón khoảng 2 triệu khách hành khách một năm. Đây là cái tuyến sân bay phục vụ quân sự và phục vụ khách hàng nội địa đó sân bay dùng cho mục đích cả dân dùng và quân sự Khu phục vụ hàng không dân dụng thì gồm sân đổ máy bay và công trình hàng không dân dụng. Còn khu quân sự thì dành riêng đổ cho máy bay quân sự và tầng kỹ thuật quân sự. Đó. Về kết nối giao thông tại Bình Thuận thì ta có nhất từ thành phố Hồ Chí Minh mà ra Phan Thiết thì có một cái tuyến đường không từ sân bay Tân Sơn Nhất ra tới sân bay Phan Thiết và một cái tuyến đường quốc lộ 1A đi từ thành phố Hồ Chí Minh cũng đi ngang qua thành phố Phan Thiết một cái tuyến đường quốc lộ đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi xuống Vũng Tàu và từ Vũng Tàu đi theo đường Bình Châu cũng ra thì qua thị xã La Ghi cũng đi ra Phan Thiết và cuối cùng là có một tuyến đường cao tốc Bắc Nam đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Phan Thiết và đi ra ngoài Nha Trang đó đó là tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết Phan Thiết, Vĩnh Hảo ngoài ra thì ờ, đường Tàu Hỏa Bắc Nam cũng đi qua thành phố Phan Thiết đó thì có thể thấy Bình Thuận là một trong những cái tỉnh mà có hạ tầng giao thông phát triển nhất của cả nước thì nó có sân bay này có cao tốc đi qua này có quốc lộ 1A đi qua này rồi còn có tàu hỏa tuyến cao tốc à, ờ, tuyến tàu hỏa đi qua ngoài ra thì còn có một cái tuyến đường biển đường thủy đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng ra Phan Thiết đó đi từ Cần Giờ đi thẳng theo dọc đường bờ biển đi qua vùng Tàu đó đi ra Phan Thiết thì cái hạ tầng mà, ờ, mà phục vụ để đi lại của Bình Thuận rất là phát triển đó thì năm 2025 thì sân bay quốc tế Long Thành triển khai hoàn thành giai đoạn 1 đó năm 2040 thì sẽ hoàn thành toàn bộ dự kiến khoảng 100 triệu lượt khách một năm đây là sân bay quốc tế vì thế sẽ đón cái lượng khách quốc tế tới thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam và những cái lượng khách quốc tế này đi du lịch ra Bình Thuận nó cũng rất là nhiều đó năm 2023 thì dự kiến đưa vào hoạt động sân bay Phan Thiết năm 2022 thì tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết Hiền Thần đó, thì rút ngắn thời gian di chuyển từ Sài Gòn ra Phan Thiết từ 4 tiếng hiện nay xuống chỉ còn 2 tiếng đó. rồi năm 2022 thì đường ven biển quốc gia đó DT719 và DT719B đó hiện đang được triển khai và dự kiến thì cuối năm 2022 sẽ hình thành hoàn thành và đưa vào sử dụng thì ờ, cái tuyến đường ven biển DT79 mà hoàn thiện á, thì cũng sẽ làm cho cái tuyến đường di chuyển từ Phan Thiết đi vào thị xã La Ghi sau này sẽ lên thành phố La Ghi đi vào Vũng Tàu nó sẽ phát triển đó từ đó thì ờ, cái hệ thống cảng quốc tế cái mép thì vải này hoặc là những cái cảng nước sâu ở phía nam đó thì cũng sẽ tạo điều kiện để phát triển về các cái bất động sản công nghiệp tại tỉnh Bình Thuận hiện tại thì BKMX và Vship đó đang là chủ đầu tư của một cái khu công nghiệp lớn tại huyện Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận đó có quy mô 5.000 hecta cực kỳ lớn luôn thì ờ, tôi sẽ đi qua một chút về tổng quan thị trường du lịch của Bình Thuận để cho anh chị có thể nắm thông tin thì cái ờ, thị trường bất động sản du lịch tại Bình Thuận thì ờ, nổi sóng nhờ làn sóng hạ tầng nghìn tỷ đó trong khi các cái thủ phủ du lịch khác như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng thì đang có dấu hiệu bão hòa thì Bình Thuận lại bật dậy mạnh mẽ trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây đó thì cái tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng ven biển tại Bình Thuận thì đã từ lâu được đánh giá rất cao bởi du khách quốc tế khi địa phương này sở hữu đường bờ biển dài đến gần 200 km đó, với hàng loạt bãi tắm đẹp nhất châu Á và thế giới trong số những bãi biển nổi tiếng phải kể đến thủ đô resort Mũi Né, Mũi kê Gà và thị xã La Ghi đó. bên cạnh tiềm năng mà được thiên nhiên ban tặng phí bất động sản Bình Thuận sẽ có dịp cất cánh khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ được triển khai và bàn giao trong thời gian tới cụ thể là sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Vĩnh Hảo Phan Thiết, rồi sân bay quốc tế Long Thành nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của bất động sản tại Bình Thuận, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng và đất nền ven biển. Về quy hoạch du lịch của tỉnh Bình Thuận thì các sản phẩm du lịch được quy hoạch trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn 2030 thì có ba loại hình du lịch này. Du lịch mai là những cái loại du lịch về hội nghị, du lịch biển đảo thì Bình Thuận có đảo Phú Quý là một trong những cái điểm du lịch nổi tiếng rất được nhiều khách du lịch đó, lựa chọn làm điểm đến và cái thứ ba là du lịch tham quan tham quan cả cái dân lam thắng cảnh này rồi dân à, tham quan về văn hóa của Bình Thuận đó, Bình Thuận có lịch sử lâu đời trước đây là vùng đất của người Chăm Champa đó thì còn những cái đền chăm pa và cái nền văn hóa Champa đã đang được bảo tồn rất là tốt thì trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 thì mũi né được xác định là khu du lịch quốc gia đây hiện tại thì ờ, chính phủ đang tập trung để ờ, phát triển mũi né được định hướng là một cái khu du lịch quốc gia phát thiết là đô thị du lịch để tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quy hoạch chiến lược phát triển và xúc tiến quảng bá thương hiệu từng bước xây dựng đảo Phú Quý là điểm đến du lịch quốc gia và đưa Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế thì thống kê cái lượng khách du lịch đến Bình Thuận từ năm 2016 đến năm 2018 dạ. đối với tổng lượng khách thì năm 2016 là 4,5 triệu khách trong đó khách quốc tế là 503.000 người khách nội địa là 4 triệu người đó. năm 2017 thì tổng lượng khách là 5,1 triệu người trong đó khách quốc tế là 566.000 người khách nội địa là 4,5 triệu người năm 2018 tổng lượng khách là 5,8 triệu người khách quốc tế là 637.000 người khách nội địa là 5,163 triệu người đó thì tỷ lệ là gia tăng trung bình đó. qua hàng năm thì khoảng gần 12% một năm thống kê du lịch Bình Thuận năm 2019 đó trước khi mà có cái dịch Covid-19 á thì ờ, tổng lượng khách là 6,4 triệu người trong đó khách nước ngoài là 713 ngàn người còn khách nội địa là 5,76 triệu người đó chung là tăng trung bình hàng năm thì khoảng tầm 12 phần trăm một năm đấy thì là tỷ lệ tăng trên hai con số rất là tốt